giới thiệu đến à, các bạn cái bộ cầu trước xe lưng này à, xe chở hàng hoặc là xe tải hàng nặng nhé ở đây bao gồm à, bốt lái này bốt lái này cao khoảng 80 à, cm từ vị trí bắt trục đòn ở dưới này nhé cái này đánh lái là hết lái nó khoảng gần 5 vòng 4 vòng rưỡi chiều rộng của cây cầu này là 80 thì cái này nó sẽ bắt lên khung xe này nó sẽ làm cái đòn bập bênh này không sử dụng nhíp các bạn nhé đấy à đây cái hệ thống rằng lái của nó đây thì à, có một cái thanh kéo vào đây các bạn à, có thể ngồi đằng sau lái đằng trước hoặc ngồi đằng trước lái đằng sau đều được à, vô lăng có đường kính là 40 cm 39 cm các bạn nhé Đấy, chọn bộ này thì à, cân nặng của nó khoảng 43 kg 5 ốc các bạn nhé sử dụng bánh 5 à, ốc vành 5 ốc tải trọng thì à, khoảng 2 à, tấn rưỡi 3 tấn đều có thể sử dụng tốt cho bộ này rất là khỏe à, bên em thì chỉ có loại này là 80 các bạn nhé nắp bánh sẽ ra 90 Đấy đối với những cái dòng xe lăng ờ, mini nhỏ ở trong xưởng thì em nghĩ là 80 là đến 90 là phù hợp rồi các bạn là mua hàng thì liên hệ qua số điện thoại em để ở trên ờ, màn hình nhé